thì link đăng ký tài khoản ấy mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này nhá sau các bạn click bấm chọn link đó thì này sẽ ra một giao diện như thế này thì giao diện mặc định là tiếng Anh. Bạn nào tiếng Anh chưa tốt ý, thì bạn quan sát là có phải trên cùng này. Ở đây có dấu ba chấm, các bạn bấm chọn nha. Ok, sau đó các bạn chọn dịch cho mình này để tiếng anh dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt ha. Đầu tiên nhất ở mục số điện thoại này, các bạn tiến hành nhập số điện thoại chính, số điện thoại thường xuyên chúng ta liên lạc với nhá sau đó các bạn nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu kế tiếp mục mã mời mã thiệu thì bạn giữ nguyên cho mình ha là 427 414 72 đấy tiếp theo này ở mục gắn các bạn nhập mã captcha trả phía bên phải vào là như ở đây là AKFL này đó cùng các bạn nhấn vào đăng ký để tiến hành tạo một tài khoản 800 TDX và những ngày 1088 TDX hoàn toàn miễn phí 100 trăm sau bạn đăng ký tài khoản công rồi các bạn thế này đăng nhập như bình thường nhá thì ok, đây chính là giao diện trang chủ của app 800 TDX này. Thì bạn qua sát này, là mình đã được nhận 1088 TDX hoàn toàn miễn phí luôn ha. Chính để thêm ấy, 1088 TX này, hiện tại app chưa cho ta rút nha. Thì đối với app này chúng ta sẽ tiến hành nạp tiền, nạp TX vào để có thể kiếm tiền, kiếm TX ha. Vậy làm sao chúng ta có thể nạp tiền ạ? Thì bạn truy cập vào mục trang chủ cho mình này, sau đó nhấn vào mục tiền gửi ha. Ok thì ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là địa chỉ ví TX của bạn trên app này. Các bạn nhấn vào sao chép địa chỉ này, sau đó truy cập vào các ví tiền điện tử như Binance, BTC, Chocolet, MetaMask, rồi roi hay Alas, sau đó chuyển tiền đến địa chỉ ví này để tiến hành nạp tiền nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nạp tiền luôn để bạn quan sát dễ du nha. Ok, ví dụ như đây mình truy cập vào ví chơi Connect của mình này. Thì ở giao diện trang chủ tức là mục ví đấy, các bạn bấm chọn vào đồng tròn tức là đồng TDX ha. Cái tiếp các bạn nhấn vào gửi cho mình này. Sau đó mục địa chỉ người nhận các bạn tiến hành dán địa chỉ ví TDX vừa nãy trên app kia vào đây ha. Kế tiếp mục số lượng TDX các bạn nhập số TDX các bạn muốn nạp vào này. Dụ đây mình nạp 50 TDX nha. Sau đó các bạn nhấn vào tiếp tục ở góc bên phải trên cùng này. Kế tiếp các bạn nhấn vào xác nhận cho mình ha. Ok, như vậy là mình đã nạp 50 TRX thành công vào app kia ha. Ok, bây giờ các bạn quay trở lại và nhấn vào đã hoàn tất quá trình nạp tiền cho mình ha. Thì bạn quan sát này là 50 TRX của mình đã được cộng rồi ha. với nãy là mình có 1088 TRX đấy. Thì bây giờ mình đã có tổng là 1138 TRX này. Thì đó là cách nạp tiền trên app này, cực kỳ đơn giản, đúng, đúng chưa? Sau khi các bạn nạp tiền thành công rồi thì bây giờ mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách để chúng ta kiếm tiền trên app này như thế nào ha các bạn nhấn vào mục trading này tức là thương mại này thì bạn qua săn này ở đây sẽ có 6% nha 6% nghĩa là sao là các bạn sẽ thu được lợi nhuận 6% trên tổng số đi các bạn lặp vào các bạn đầu tư ha và chia thêm ấy, là cứ sau một ngày tức là 24 giờ các bạn sẽ rút được một lần ha thì đó là cách kiếm tiền thứ nhất tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách kiếm tiền thứ hai nha các bạn nhấn vào mục share này tức là chia sẻ link này thì ok ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là đường link tiếp thị của bạn các bạn nhấn vào sao chép đường dẫn này sau đó chia sẻ đường link này đến bạn bè người thân hoặc chia sẻ lên các nhóm khi có người đăng ký qua link của bạn ấy, bạn sẽ nhận được hồng nhá và đối với app này chúng ta sẽ có 3 tầng đẹp nha các bạn quay trở lại mục trang chủ này sau đó nhấn vào mục độ cho mình ha ok thì bạn quan sát này là level 1, level 2 và level 3 tức là ở đây như mình chia sẻ là sẽ có 3 tầng đẹp nha thì đó là hai cách kiếm tiền chính ở trên app này tiếp theo mình sẽ review cho bạn mục rút tiền nha các bạn quay trở lại mục trang chủ này sau đó nhấn vào rút tiền này thì ok ở đây sẽ có hai tài khoản để chúng ta có thể rút tiền nhá đầu tiên là nhất là tài khoản cơ bản này tiếp theo thứ hai là tài khoản tiền mãi nhá ví dụ như đây mình chọn tài khoản cơ bản này các bạn qua sát này là hạn mức rút tiền hàng ngày ấy, của mình ở đây là 1,25 tdx nhá đó và như vừa nãy mình chia sẻ là cứ sau 24 giờ các bạn sẽ rút được một lần ha ok tiếp theo ở mục hạn ngạch này các bạn điền số tdx các bạn muốn rút vào như ở đây là mình có thể rút tối đa là 1,25 tdx nên mình sẽ điền là 1,25 này cái tiêu mục địa chỉ các bạn tiến hành dán địa chỉ phí Tetris của bạn trên các sàn như Binance, VDC, Cholet, Metamask, rồi Namroid hay Atlas, vân vân và mây mây nha. Ví dụ như đây mình dán địa chỉ ví Tetris của mình trên ví Cholet này. Kế tiếp các bạn nhập mật khẩu nha. Mật khẩu lúc chúng ta đăng ký tài khoản đấy. Và cuối cùng các bạn nhấn vào xác nhận để tiến hành rút tiền này. Tiếng này sẽ lên một thông báo là rút tiền này công an. Bây giờ mình sẽ tiến hành truy cập vào ví Cholet của mình xem tiền, xem Tetris của mình đã được công an chưa nha. Ok thì bạn quan sát này là mình đã được nhận 1,25 TRX ha các bạn có thể bấm chọn vào để xem thông tin chi tiết nha. Các bạn quan sát này, thì đây sẽ có số TX các bạn nhận được này là tương đương với 0,1 đô đấy. Rồi thời gian nhận này, cũng như là trạng thái đây là đã hoàn thành nha. Và địa chỉ ví TX của người gửi này, cũng như là phí mạng ở đây là 0 TX. Các bạn có thể quan sát thấy nha. Thì ok, đó là cách rút tiền ở trên app này, cũng đơn giản như cách nạp tiền rồi đúng chưa ạ?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 đăng kênh youtube cũng như bật chuông thông báo nữa để không bỏ lỡ những video mới nhất hoàn toàn miễn phí của anh nhé và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào thì hãy để lại comment bình luận xuống phía dưới video xuống phía dưới video và sẽ sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nhé còn bây giờ hẹn lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của Bán Xe bye bye xin chào